Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn. À, lại là Tuấn Hồng đây và Tuấn Hồng xin giới thiệu là Tuấn Hồng là à, à, thuộc đơn vị tư vấn xây dựng của anh Hưng và chuyên về dịch vụ đấu thầu qua mạng trọn gói. À, bên cạnh đó là mở cả cái lớp mà đấu thầu qua mạng căn bản hàng uh, tuần à, và đại lý phần mềm dự toán một đấy thì uh, các anh chị và các bạn biết đến kênh kiến thức tổng hợp à, cũng như là kênh học đầu thu thì à, à, qua cái kênh này là cũng được 5 năm rồi à, từ năm 2017 và như vậy là cũng, cũng hỗ trợ cho tất cả các anh chị qua cái uh, online à, rất là nhiều tỉnh thành trong tất cả các nước à, trong tất cả các cái tỉnh thành trong trong nước thì à, ở đây các anh chị hãy lưu cái số điện thoại của Tuấn Hoàng lại đó là 0913 585716 để uh, kết nối khi uh, có nhu cầu về học đấu thầu hoặc là mua phần mềm dịch toán F1 hoặc là ờ, cần hỗ trợ tư vấn về đấu thầu qua mạng. Đấy. Và hôm nay chủ đề video mà Tuấn Hoang xin gửi đến quý anh chị và các bạn đó là cái về cái kế hoạch lựa chọn nhà, nhà thầu. Thì cái những cái vấn đề này ấy, những cái vấn đề này Ờ, là được uh, soạn trích soạn theo cái văn bản hợp nhất của luật đấu thầu số 17 uh, ờ, ngày của uh, văn phòng quốc hội ngày 15 tháng 7 2020 thông tư 10 2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư ngày 26 tháng 10 2015 quy định chi tiết về kế, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thì thứ nhất đó là nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu a kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập cho toàn bộ dự án dự toán mua sắm trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng số gói thầu và nội dung của từng gói thầu việc phân chia dự án dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật trình tự thực hiện đảm bảo tính đồng bộ của dự án dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý thứ hai đó là căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu a à, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án quyết định phê duyệt dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư nguồn vốn cho dự án điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức vốn vay ưu đại các văn bản pháp lý liên quan b căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên tiêu chuẩn định mức trang thiết bị phương tiện làm việc của cơ quan tổ chức đơn vị và cán bộ, công chức viên chức trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho công việc. Quyết định mua sắm được phê duyệt, nguồn vốn dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt, đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nếu có kết quả thẩm định giá của cơ quan tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo cáo giá nếu có. C. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án Thứ ba là phần công việc thuộc về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu, nội dung từng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu. À, thứ nhất là tên gói thầu. Tên gói thầu cần thể hiện tính chất xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn hỗn hợp, nội dung phạm vi công việc của gói thầu phù hợp với nội dung nếu trong quyết định phê duyệt dự án, trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần riêng biệt thì tên của từng phần cần thể hiện nội dung cơ bản của từng phần. Hai là giá gói thầu. Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án, trường hợp dự toán đã được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì căn cứ dự toán để lập giá gói thầu. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn, bị, toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh của lương và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính nếu có phí lệ phí và thuế đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn không phát sinh rủi ro trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt quá tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn là 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi báo cáo nghiên cứu khả thi giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định được tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư sơ bộ tổng mức đầu tư trường hợp các gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì nếu rõ giá trị ước tính của từng phần Nguồn vốn đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đại thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước. 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu. Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế Đối với từng gói thầu, cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế, có áp dụng thủ tục, lựa chọn danh sách ngắn hay không áp dụng, lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không qua mạng. Trên cơ sở phù, phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, trường hợp lựa chọn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì không cần giải trình lý do áp dụng trường hợp áp dụng đấu thầu quốc tế thì cần giải trình lý do áp dụng đấu thầu quốc tế 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu phương thức A. À, phương thức lựa chọn giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phí tư vấn gói thầu mua sắm hàng hóa xây lắp hỗn hợp có quy mô nhỏ trường hợp cần thiết thì có thể áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ trao hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường và được đoàn đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phí tư vấn mua sắm hàng hóa xây lắp chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn dịch vụ phí tư vấn mua sắm hàng hóa xây lắp hỗn hợp trường hợp gói thầu áp dụng theo quy trình chỉ định thầu được đoàn thì không ghi nội dung này mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua, mua sắm hàng hóa B. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phí tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp. B. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa xây lắp hỗn hợp có kỷ luật kỹ thuật công nghệ mới phức tạp có tính đặc thù 6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa, lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu. Hồ sơ yêu cầu được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển. 7. Loại hợp đồng Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định rõ loại hợp đồng theo quy định để làm căn cứ lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, ký kết hợp đồng đối với từng gói thầu cụ thể. Căn cứ quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư quy định loại hợp đồng áp dụng cho phù hợp để làm căn cứ lập hồ sơ mời sơ tuyển hồ sơ mời quan tâm hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu ký kết hợp đồng một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng quy định tại điểm ABCD khoản này trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc cụ thể trường hợp gói thầu áp dụng loại hợp đồng tròn gói thì trong tờ trình chủ đầu tư không cần giải thích lý do áp dụng hợp đồng trọn gói là hợp đồng cơ bản đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn dịch vụ phi tư vấn đơn giản gói thầu xây lắp hỗn hợp có quy mô nhỏ hoặc phải áp dụng hợp đồng trọn gói đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì loại hợp đồng áp dụng chủ yếu là hợp đồng trọn gói để hợp đồng tròn hợp đồng theo giá cố định được áp dụng đối với gói thầu có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc của gói thầu. C. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được áp dụng đối với gói thầu chưa đủ điều kiện uh, xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng và đơn giá có thể biến động trong thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp hàng hóa có tính đặc thù, phức tạp, quy mô lớn và thời gian thực hiện hợp đồng trên 18 tháng thì có thể áp à, dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. Hợp đồng theo thời gian được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. 8. Thời gian thực hiện hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghiệp vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghiệp vụ bảo hành nếu có. Thời gian thực hiện hợp đồng cần phù hợp với tiến độ thực hiện dự án trường hợp gói thầu gồm nhiều phần liên biệt thì quy định cụ thể thời gian thực hiện hợp đồng cho từng phần 6. Quy trình tổng quát lựa chọn nhà thầu Quy trình tổng quát lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau A. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu B. Tổ chức lựa chọn nhà thầu C. Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng D. Trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. D. Hoàn thiện ký kết hợp đồng. Số 7. Quy định về trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. A. Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét phê duyệt B. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét phê duyệt văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đó bao gồm các nội dung sau a phần công việc đã được thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án các gói thầu thực hiện trước trong quá trình thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện b phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền vui giải phóng mặt bằng, trả lại vay, các công việc do chủ đầu tư tự từ tiến hành bao gồm lập thẩm định hồ sơ mời quan tâm hồ sơ mời sơ tuyển hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu đánh giá hồ sơ quan tâm hồ sơ dự sơ tuyển hồ sơ dự thầu